Hello, hello, hello, hello, hello. Xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi livestream à, buổi trưa hôm nay. Nếu chúng ta đang có mặt thì à, chúng ta có thể à, vào comment ô chat để chúng ta giao lưu trước khi chúng ta bắt đầu chương trình của livestream hôm nay ạ. Xin chào tất cả anh chị em và các bạn đang có mặt hôm nay. Nếu anh chị em đang có mặt thì hãy comment phần ô chat, hãy comment ô chat là nếu chúng ta nghe rõ thì có thể comment nghe rõ để dũng biết rằng anh chị em đang có nghe rõ nếu anh chị em nghe rõ thì hãy comment nghe rõ à, trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều các bạn có hỏi Dũng là liệu thị trường có phiên bùng nổ theo đà chưa à, có phải đây là đáy không chúng ta có thể mua cổ phiếu trong đoạn này có được không thì tất cả hôm nay chúng ta có thể làm rõ trong cái phiên hôm nay à, thị trường hôm nay ạ à. Ồ, ờ, xin cảm ơn, xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn bạn là Nguyễn Hoài Nam, bạn Hữu Toàn, bạn là Tạ Kim Tạ Kim Phát, Nguyễn Hữu Huy, Phương Nam, Võ Huyền, bạn Minh và Nguyễn Duy Luân. Xin cảm ơn anh chị em đang có mặt trong buổi livestream hôm nay ạ. À. Xin cảm ơn chị Tú Hạnh. và rất nhiều anh chị em bạn uh, Trần Tín chúng ta sẽ đợi đôi chút uh, thời gian để chúng ta khi một số anh chị em vào đông đủ thì chúng ta bắt đầu chương trình hôm nay à, bạn Khánh Võ bạn Phạm Nam và Dương Liễu Ok anh chị em có thể chia sẻ cái à, video này cho nhiều người khác được biết biết không ạ chúng ta sẽ khoảng 200 trở lên thì chúng ta bắt đầu đúng không ạ Ok xin cảm ơn uh, bạn Dương Liễu ạ à ok xin cảm ơn bạn Hà Văn Quý bạn à, Phạm Hữu Quang Hữu và tất cả anh chị em đang có mặt trong ngày buổi live stream hôm nay à, có lẽ chúng ta sẽ điểm danh đôi chút về cái thị trường xem là những điều gì đang diễn ra chẳng hạn chúng ta đang nhìn thấy góc nhìn ở đây đó là uh, các cổ phiếu thì uh, có lẽ là chúng ta thấy rằng là uh, xanh đỏ có hôm qua thì tăng rất mạnh và hôm nay thì đã có những cái cổ phiếu uh, đang có xu hướng điều chỉnh đôi chút vậy bản chất của phiên hôm qua và thị trường trong thời gian tới nó sẽ diễn ra như thế nào thì đầu tiên chúng ta sẽ điểm danh qua một chút để chúng ta xem tình hình nó như nào có lẽ là cái chỉ số Dow Jones là cái chỉ số mà chúng ta đều thấy rằng là cực kỳ quan trọng các bạn nhìn thấy là đây là những cái tín hiệu như là LPSI tức là LPSI là những tín hiệu yếu của thị trường khi mà LPSI trong VSA nếu bạn hiểu đơn giản đó là khi mà thị trường hồi phục mà không có dòng tiền tổ chức tham gia vào hay là không có dòng tiền tổ chức tham gia vào thì về cơ bản là chúng ta thấy rằng là thị trường đang cần phải có thời gian tích lũy vậy những cái đợt giảm mạnh như này chúng ta gọi là kéo lên giảm mạnh như này kéo lên giảm mạnh như này để thị trường chúng ta gọi là chứng khoán Mỹ mà có thể đi xa hơn các bạn nhá nếu chứng khoán Mỹ mà có thể đi xa hơn thì đi nó có một cái kịch bản chúng ta sẽ đưa ra hai kịch bản để các bạn có thể hình dung ra được kịch bản đầu tiên đó là gì kịch bản thứ hai đó là gì kịch bản đầu tiên mà chúng ta cần phải biết được nếu kịch bản đầu tiên nó diễn ra đó là quá trình mà nó phải vượt qua cái đỉnh này tức là nó vượt qua cái đỉnh bên trước à, chúng ta nhìn thấy cái đỉnh đây là cái đỉnh rất là à, rất là lớn ở phía trước đó và nó cần phải vượt qua và nó quá trình tích lũy à, chúng ta gọi là tái tích lũy trước khi đi xa hơn vậy cái điều này có thể tạo ra hay không thực ra nếu chứng khoán mỹ mà đạt cái đỉnh mà tái tích lũy trong vùng này thì có thể đây là giai đoạn lạm phát Mỹ đạt đỉnh khi lạm phát Mỹ đạt đỉnh thì chứng khoán sẽ tạo đáy còn cái việc này nó có xảy ra hay không thì chúng ta chưa biết được thực tế chúng ta không ai có thể biết điều này nếu anh chị em có tin hay không tin thì chúng ta cũng cần phải nhiều thời gian hơn để biết được là nó có đạt đỉnh không bởi vì cái thời gian tích lũy nó cần phải nhiều hơn nên nếu chúng ta nhìn về một cái quá trình hồi phục như này chúng ta có thể bắt đáy trong cái nhịp hồi phục như này thì quá trình bắt đáy như thế này nó chỉ dành cho những nhà đầu tư rất là chuyên nghiệp như anh chị em bám sàn và hiểu rất là kỹ về phân tích kỹ thuật còn những anh chị em nào mà chưa nắm rõ được hoặc chưa hiểu rõ được thì thực sự là đầu tư trong cái phân khúc này là chúng ta thấy là nó có rủi ro nhất định đấy là chúng ta nhìn về cái biểu đồ chứng khoán Mỹ nên ở đây chúng ta thấy là dòng tiền nó vẫn chưa phải tạo ra một cái tăng trưởng rất là mạnh nên nếu chúng ta có thể đầu tư thì chúng ta thấy rằng là cái tình hình chúng ta gọi là à, kinh tế vĩ mô chứng khoán Mỹ trong thời điểm hiện tại nó chưa đủ có ổn định chưa có sự ổn định cao thế thì câu chuyện ở đây chúng ta tại sao chúng ta lại gì ạ cần phải phân tích à, chứng khoán Mỹ bởi chứng khoán Mỹ nó giống như là chỉ số của VN Index của chúng ta khi mà chứng khoán Mỹ mà một lý do nào đó nó bị điều chỉnh mạnh thì nó có thể tác động rất là nhiều lên đến nền chứng khoán thế giới trong đó có Việt Nam nên ở đây chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái việc mà chúng ta hiểu rằng là chứng khoán Mỹ bởi vì nó liên quan đến một cái gì ạ liên quan đến cái tỷ giá liên quan đến cái tốc tăng trưởng liên quan đến lạm phát của Mỹ và khi lạm phát của Mỹ nó tiếp tục gia tăng thì Việt Nam là nước xuất khẩu rất là lớn sang Mỹ và khi đồng tiền đô la Mỹ nó tăng tiếp thì thực ra là chúng ta có lợi gì ạ có lợi về xuất khẩu tuy nhiên thì giá cả nó leo thang nên dẫn đến là uh, chúng ta thấy là người tiêu dùng người ta không có xu hướng mua hàng hóa khi họ không có xu hướng mua hàng hóa thì điều đầu tiên đó là dẫn đến một kịch bản đó là gì ạ dẫn đến kịch bản họ không mua hàng hóa thì điều gì ạ dẫn đến kịch bản đó là hàng hóa sẽ bị tồn kho rất là nhiều và chúng ta bị ế thì đây chúng ta cần phải lưu ý ở Việt Nam thì chúng ta có một cái chỉ số rất là quan trọng các bạn có thể quan sát ở đây đó là chỉ số BMI thế thì khi cái chỉ số này mà thường thì nó nằm ở dưới 50 là chúng ta thấy là suy thoái các bạn nhá nếu nằm dưới 50 suy thoái và chúng ta thấy rằng là bắt đầu xa sang năm 2022 thì nó cũng có những đợt suy thoái khá mạnh do chúng ta à, dính vào đợt covid và hiện tại thì cái chỉ số này đang có xu đi lên chuột nếu chúng ta nhìn về là cái xu hướng của nó bắt đầu có sự hồi phục và đáy sau thì cao hơn đỉnh sau thì chưa có dấu hiệu mà vượt qua nhưng rõ ràng những cái đáy sau cao hơn và hiện tại nó đang ở 51 nên về cơ bản thì kinh tế Việt Nam chúng ta ờ, về Ờ, tăng trưởng thì chúng ta cũng thấy là đã có cái hàng hóa có xu hướng là tiếp tục tăng trong thời gian tới còn cái việc mà nó tăng như thế nào thì chúng ta cần nhiều thời gian hơn bởi vì cái chỉ số này thì nó sẽ là nhiều tháng chứ không phải là trong một tháng nên các bạn lưu lưu cho dũng là nó sẽ là trong rất nhiều tháng nha nhiều tháng để chúng ta biết rằng là xu hướng nó trong thời gian tới nó diễn ra như thế nào thế thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại cái câu chuyện của thị trường à thế chúng ta quay trở lại câu chuyện của thị trường thì trước khi quay lại thị trường thì anh chị em thấy là có rất nhiều thông tin diễn ra thị trường anh chị em thấy không ạ rất nhiều thông tin diễn ra thị trường vậy cái thông tin nào có ích thông tin nào không có ích và chúng ta nhìn vào thông tin để chúng ta có thể dự đoán xem là cái thông tin nào để chúng ta có thể thấy được rõ ở đây đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là lợi nhuận của VN30 trong thời gian vừa qua nếu chúng ta xét về tỷ ờ, cái ờ, cơ bản thì chúng ta thấy là rõ ràng là rất nhiều các chỉ số của VN30 trong thời gian vừa qua đây chúng ta là là quý 2 năm 2021 và quý 2 năm 2022 cái màu đỏ màu màu màu chúng ta gọi là màu vàng nhạt hơn là chúng ta thấy là nó có sự tăng trưởng thì tuy nhiên thì chúng ta thấy là có một số cái cổ phiếu thì nó đã có dấu hiệu giảm đi khá là nhiều một số cái thì tốc độ tăng mạnh hơn trong đó có phần lớn là cổ phiếu ở đây chúng ta gọi là cổ phiếu ngân hàng thì cái câu chuyện ở đây chúng ta thấy là nếu ngân hàng tăng mạnh thì cái điều mà chúng ta lưu ý trong cái đợt này lưu ý thứ nhất là gì ạ thứ nhất là cái ngân hàng nó tạo ra một xu hướng dòng tiền rất là lớn ở dạng chu kỳ trước rồi đúng không nếu chúng ta nhìn ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là cái đây thống kê nhé đây là chúng ta đang nhìn cái thống kê ở trên cái cái cái uh, của cà phê F à, N NDH thì chúng ta thấy là có nhiều cái cổ phiếu rõ ràng là cái tốc độ ở ờ, ở đây chúng ta gọi là lợi nhuận sau thuế là có dấu dấu hiệu gia tăng tuy nhiên thì gia tăng như này thì chúng ta cần phải có dòng tiền chứ các bạn đúng không ạ mọi thứ nó tốt tốt nhưng có, dòng tiền hay không đấy là một câu chuyện cái điều thứ hai là chúng ta thấy là kinh tế vĩ mô của chúng ta thời điểm này thì rõ ràng là các ngân hàng một số ngân hàng trong đó có cả Vietcombank tăng lãi suất vậy khi mà tăng lãi suất thì điều đầu tiên là diễn ra khi mà tăng lãi suất thì chi phí bắt đầu có sự gia tăng các bạn nhá chi phí chi phí đầu vào có sự gia tăng cái điều thứ hai là gì ạ tăng lãi suất thì cái việc mở rộng sản xuất của nhiều doanh nghiệp sẽ bị hạn chế nên chính vì vậy thì cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu trong thời gian dài có thể là nó sẽ bị ảnh hưởng điều thứ ba nữa là chúng ta thấy là cái chu kỳ của nền chu kỳ thị trường chúng ta phải nhớ là chu kỳ thị trường cái điều này trong phân tích thị trường là quan trọng nhất chẳng hạn bây chúng ta thấy là chu kỳ thị trường trước đây là chu kỳ tiền giá rẻ khi mà covid diễn ra thì tiền giá rẻ nên người ta đổ xô vào để đầu tư vào tài sản trong đó có vàng và chứng khoán nhưng tuy nhiên thì cái việc mà cái chu kỳ uh, tiền giá rẻ kết thúc thì bây giờ chúng ta thấy là chu kỳ nó có dấu hiệu là đi xuống nếu chúng ta nhìn về góc độ nào đó thì anh chị em có thể lưu ý ở đây rõ ràng là quá trình này hồi phục à, về cơ bản thì có là là về xu hướng về chung về dài hạn chúng ta nhìn này xu hướng chung và dài hạn thì nó vẫn đang trong xu hướng gì ạ giảm à, đang xuống giảm chúng ta nhìn đây chúng ta biết rằng là rõ ràng là chúng ta thấy là cái xu hướng ở trung hạn dài hạn đó là 200 và 150 đang dốc xuống và đặc biệt là chúng ta cả 50 50 ngày đây chúng ta cũng dốc vào xuống rất là rõ ràng nếu chúng ta nhìn về dòng tiền thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái đỉnh sau phía trên này này đây là 1350 nó đang rất là cứng và có lượng khối lượng rất là lớn ở đây bị kẹt rất lớn ở đây có những khoảng trống và đây là một cái vùng cản rất lớn tiếp theo chúng ta nhìn thấy bước thứ hai là dòng tiền ở đoạn này các bạn cũng thấy là dòng tiền ở đoạn này thì nó cũng là một cái dòng tiền tuy rằng không lớn lắm nhưng cũng là một cái rào cản đáng kể để thị trường nó phải vượt qua thì chúng ta cần phải vượt qua cái rào cản này và thứ ba nữa là bây giờ thị trường nó có sự hồi phục vậy cái hồi phục này có phải bùng nổ theo đà hay không thực tế là gì ạ nếu cái bùng nổ theo đà nếu chúng ta đếm từ cái phiên thấp nhất trong cái đợt này giả sử đây là phiên thấp nhất chẳng hạn thế các bạn nhìn thấy đây là phiên thấp nhất có đúng không ạ thế thì khi mà cho đi đếm phiên thấp nhất thì chúng ta có phiên thứ nhất phiên thứ hai thứ ba thứ tư à, và nó ngoài phiên thứ 15 rồi 13 14 rồi thì việc mà nó bùng nổ theo đà ngoài phiên thứ 14 15 thì nó không khỏe lắm các bạn lưu ý nhá bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này có thể comment số 1 đó ạ tức là khi mà bùng nổ theo đà mà nó đi qua tức là cái cái quá trình mà nó kéo quá dài thì thường nó sẽ không có độ tin cậy cao nên chính vì vậy thì chúng ta thấy là những cái đợt bùng nổ theo đà này chúng ta cần phải có nhiều thời gian để theo dõi thêm chứ không phải là cứ bùng nổ theo đà chúng ta mua thì một số bạn thì có thể mua ở đây và mua ở đây thì các bạn có lợi nhuận thì về góc độ nào đó thì khi mà chúng ta mua ở một góc độ nào đó chúng ta có lợi nhuận trong thời điểm này nhưng về chung chung chúng ta đầu tư chung và dài hạn với theo phương thức này là chúng ta sẽ gì ạ bị ảnh hưởng nha nếu bây giờ chúng ta đầu tư theo kiểu cứ mua như này là thắng cả thế thì có thể một vài hôm nó thắng và chúng ta có lợi nhuận một vài hôm chúng ta có thể thấy là chúng ta mua ở đây thắng mua ở đây thắng thì một vài hôm chúng ta có thể bị thua lỗ bởi vì những cái quá trình test cung như này nó rất là tốt cho chúng ta biết rằng là thị trường đã gì ạ không ai có sự bán tháo đây thì chúng ta là test cung rất là tốt nhưng cái xác định bùng nổ một cái lượng tờ lớn ở đây lượng lớn tiền tham gia ở đây thì rõ ràng là tiền ở đây tham gia rất là mạnh nhưng cái vùng phía trên này là cái vùng mà chúng ta có thể thấy là nó đã bị kẹt rất là lớn khi dòng tiền kẹt ở lớn ở đây thì nó cần phải một thời gian tái tích lũy các bạn nha cần thời gian tái tích lũy hiểu thế nào là tái tích lũy tức là bây giờ chúng ta thấy là một cái lượng lớn nhà đầu tư bị thua lỗ đúng không lượng lớn nhà đầu tư bị thua lỗ thì các bạn cần phải nắm rõ được là cần có thời gian để tái tích lũy và khi thời gian tái tích lũy thì các bạn có thể biết rằng là thị trường nó sẽ có cái đi lên mang tính chất là chắc chắn tại vì đầu tư chứng khoán là một cái lĩnh vực nó gồm gì ạ à? nhiều biến trong đó có biến kinh tế vĩ mô biến kinh tế vĩ mô nó tác động lên các nhóm ngành từ nhóm ngành đến tác động đến dòng tiền mà dòng tiền thì nó tác động lên cái biểu đồ cổ phiếu và hiện tại cái dòng tiền thì chúng ta biết rằng là dòng tiền tuy rằng nó có sự hồi phục ở phía trên nhưng để đảm bảo cho cái việc mà nó tạo ra một dòng tiền lớn thì có lẽ chúng ta cần phải nhiều thời gian bởi vì cái vùng phía trên này là những cái vùng mà chúng ta thấy là đã bị kẹt tức là cái dòng tiền ở đây nó bị kẹt rất lớn có hấp thụ được dòng tiền ngắn hạn ở đây không thì chúng ta cần phải có sự đo lường chứ không phải là chúng ta mong muốn được nên nếu mà chúng ta gọi là cái sự kiên nhẫn thì chúng ta cần phải kiên nhẫn Dũng sẽ làm một cái video để nói về cho các bạn bùng nổ theo đà và các cổ phiếu dẫn dắt như nào và đây là một chuỗi video các bạn lưu ý nhá đây là một chuỗi video các bạn có thể tiếp tục xem uh, trong tuần tới trong tuần này à, và những cái phiên tới thì gần như mỗi một ngày Dũng sẽ có hai video một video vào buổi trưa buổi 11 giờ trưa và video vào khoảng 8 giờ tối 8 giờ tối video buổi trưa vào 8 giờ tới để các bạn sẽ nắm rõ được cả những cái à, biến động của cổ phiếu tác động như thế nào với ngành với nhóm ngành để các bạn có thể đưa ra những quyết định hoặc là các bạn có thể hiểu học và hiểu và biết được là à, thị trường nó đang ở đâu đấy là những cái mà chúng ta thế thì ở trong cái giai đoạn này nếu chúng ta nhìn về về dòng tiền thì chúng ta thấy là cái dòng tiền này nó đang bị gì à? kẹt ở phía trên này khi nó kẹt về phía trên này thì cái điều đầu tiên ạ à, nó cần phải giải tỏa bằng cách rằng là nó có một cái lượng tiền lớn hơn thu vào tức có phải lượng tiền lớn hơn để kéo lên để thu hút hết cả cái dòng tiền này tham gia vào tuy nhiên cái lượng tiền lớn này không phải nó sẽ phá vỡ ngay bởi vì trong trường hợp tích cực nó phá vỡ ngay thì phía trên này là dòng tiền rất là khủng khiếp nó bị kẹt ở đây từ 1340 đây là cái vùng 1340 là nó cái kẹt rất lớn đây là cái chỉ số của chúng ta gọi là uh, à, VN Index à, VN VN 30 tại vì chỉ số này là chỉ số nó tác động khá lớn lên cái chỉ số của VN Index nên Dũng phân tích cái chỉ số VN Index nếu bây giờ nó quay trở lại chỉ số của VN Index ở đây thì chúng ta thấy là ở phía trên này chúng ta cũng thấy rằng là thường thì thị trường nó sẽ kéo lên khoảng độ 50 đến 70 phần trăm từ cái này 50 đến 70 phần trăm cái vùng kháng cự cỡ cũ các bạn nhớ nhá khi mà có cái trình test cung về cơ bản thì nếu bạn nào học về VSA thì các bạn có thể thấy rằng là quá trình đầu tiên là quá trình kéo lên rất mạnh cái thứ hai là test cung lần thứ nhất tiếp theo là kết cung lần thứ hai và thông thường thì chúng ta hiểu đơn giản là nếu kết cung lần thứ hai thì có một trong trường hợp thị trường mà nó có một những cái đợt kéo lên khoảng độ 5 khoảng 60 phần trăm ở trên cái vùng này thậm chí là có thể lên đến 1.100 300 thì cái mà để điều kiện thị trường mà nó tạo ra một cái đợt tăng mạnh và có thể tạo ra đáy một cách an toàn nhất thì chúng ta có hai kịch bản kịch bản thứ nhất là độ an toàn rất là cao và các bạn có thể lưu ý đó là thị trường sẽ vượt và giảm gãy toàn bộ cái mốc 1150 với gì ạ khối lượng lớn sau đó hồi phục thì quá trình này tạo đáy và bắt đáy ở vùng này đó là cái quá trình tuyệt vời nhất mà ai cũng có thể mong muốn là đạt được cái điều này khi mà quá trình kéo lên và gãy toàn bộ cái vùng hỗ trợ chúng ta là 1150 thì quá trình gãy cung gãy cái vùng này đây là quá trình gãy gãy toàn bộ cái vùng này là cái quá trình gãy để rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư yếu bóng vía trước khi tạo đáy và đây là một trong những chiến lược cực kỳ quan trọng nếu các bạn biết điều này còn trong trường hợp thị trường có thể kéo đi lên để vượt thoát và tiếp tục đi lên phía trên này 1300 kịch bản này thì Dũng không đánh giá nhiều bởi vì phía trên này là mức cản cực kỳ lớn mức cản cực lớn lớn bao nhiêu bạn hiểu rõ ở kịch bản thứ nhất này có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ nếu các bạn hiểu rõ kịch bản số thứ nhất thì comment số 1 tức là khi mà thị trường kéo lên mục đích kéo lên để thu gom một lượng lớn cổ phiếu trước khi rũ bỏ rũ bỏ mục đích ở đây là rũ bỏ những nhà đầu tư yếu bóng vía trước khi có một gì ạ à? trước khi có một tín hiệu gọi là ping ping ở đây tức là rũ bỏ rũ toàn bộ nhà đầu tư yếu bằng phía trước khi có thể đi xa hơn đấy là cái góc độ đầu tiên các bạn có thể thấy được điều thứ hai điều thứ hai các bạn có thể thấy được đó là gì ạ à? sau khi rũ xong thì những cái cổ phiếu nào mạnh nhất những cổ phiếu nào có độ an toàn cao nhất thì các bạn thấy rằng là các bạn mua gần như là có thể đạt được mức lợi nhuận 3 thậm chí 40 phần trăm trong cái sóng hồi này và đấy là cách mà Dũng có thể đầu tư cách an toàn còn cách thứ hai các bạn có thể thấy rằng là một số bạn có thể mua cổ phiếu ở đây chẳng hạn như Dũng thấy là một vài cổ phiếu như là VIX thì nó mua ở đây thế thì câu chuyện ở đây nếu bạn mua ở cái vùng này thì trong trường hợp cổ phiếu cứ tạo đáy chúng ta mua ở đây thì liệu có an toàn không ạ à? tại vì nó rơi là rơi thẳng đứng và nó tạo đáy ở đấy nếu chúng ta mua ở đây cổ phiếu cũng đã quá cao rồi và thứ ba nữa là chúng ta nhìn thấy thị trường chung thì nó cũng không rõ ràng cái thứ tư nữa, nữa là gì ạ à? nếu chúng ta mua ở phía trên này thì thực tế cái phía cản phía trên này rất là gần và rõ ràng là độ an toàn chúng ta sẽ không cao nên nếu nhìn về góc độ cổ phiếu lên từ 18 đến mức 28 này thì chúng ta thấy là lợi nhuận rất là cao nhưng rõ ràng là những quá trình này là quá trình chúng ta gọi là nhà đầu tư tổ chức họ bán ra một lượng lớn cổ phiếu đây họ bán ra một lượng lớn cổ phiếu đây và đây là thời điểm họ có thể thu gom một phần cổ phiếu họ thu gom một phần cổ phiếu nhằm mục đích gì ạ để tiếp tục rũ bỏ một lần nữa để thu gom được nhiều hơn đấy là một trong những chiến lược mà Dũng thấy là các nhà đầu tư tổ chức họ hay làm bao nhiêu bạn đã biết được cái điều này có thể comment số 2 ạ à tức là sau khi họ thu gom một lực lượng lớn cổ phiếu trên đỉnh rồi họ đã bán ra một lượng lớn cổ phiếu trên đỉnh rồi thì cái điều quan trọng nhất là họ đã gì ạ à, bán ra bán ra để để có một lượng tiền lớn một cái quỹ lớn để tiếp tục thu gom khi cổ phiếu bắt đầu tạo đáy và quá trình này đã diễn ra liên tục trên thị trường Ở à, trước khi Dũng sẽ phân tích một vài cổ phiếu khác thì ờ, cho Dũng ờ, một hai phút để Dũng giới thiệu về cái chương trình diễn ra à, vào ngày mùng 6 mùng 7 tại Hồ Chí Minh ở à, đây là chương trình mà đó là khóa học ờ, có 50 suất miễn phí dành cho anh chị em nào sớm nhất và đặc biệt là anh chị em nào sau khi đăng ký sớm nhất mà giới thiệu cho được gì ạ à? giới thiệu cho một bạn khác tham gia cùng thì có một cái điều đặc biệt là Dũng sẽ tặng cho quý vị các bạn à, một cuốn sách tài liệu mà không được xuất hành đó là cuốn sách này đó là VNA bao nhiêu bạn mong muốn sở hữu cái cuốn sách về VNA đây là cái đấy là chương trình mà mang tính chất rằng là số lượng có hạn cực kỳ có hạn nên nếu bạn nào đăng ký nhanh thì các bạn sẽ nhận được cái món quà này chỉ những anh chị em nào đăng ký sớm ở à, đây là à, các bạn có thể nhìn thấy đây là đây là cái VNA và rất nhiều cái biểu đồ ở Việt Nam này tất cả những siêu cổ phiếu đây là những siêu cổ phiếu những cái cổ phiếu tốt nhất và đặc biệt nữa là Dũng sẽ có hai video để phân tích toàn bộ những siêu cổ phiếu này và cái này chỉ duy nhất duy nhất bình thường là tất cả những anh chị em nào học viên của Dũng thì cũng có nhiều anh chị em thậm chí là à, bỏ ra rất nhiều tiền rồi bỏ ra rất nhiều tiền để sở hữu cái này nhưng thực tế là cái số lượng có hạn nên à, chương trình này Dũng sẽ gì ạ chia sẻ chia sẻ cho những anh chị em nào mà đã gì ạ à, trong đợt này đây là chỉ có 30 suất à 50 suất ạ 50 suất ít nhất là năm à tức là chúng ta có 50 suất rồi ạ có 50 suất nên anh chị em nào đăng ký sớm thì sẽ nhận được cái à, cái tài liệu này đăng ký sớm thì nhận được kiểu này và nếu anh chị em nào chia sẻ cho người bạn mà có tham dự như vậy thì Dũng sẽ gì ạ tặng cho những người bạn cho tặng cho cái bạn mà chia sẻ như vậy và đây là chương trình à, cái nội dung của chương trình này đầu tiên nó sẽ chúng ta sẽ đến với gì ạ tư duy tư duy toàn bộ cái tư duy chiến lược trong đầu tư chứng khoán Dũng sẽ gì ạ public toàn bộ chương này thường thông thường những chương trình này nếu chúng ta đi học ở trong chương trình có phí của Dũng thì nó không phải dưới 50 triệu nên chương trình đời này đời là rất là lâu rồi Dũng có dịp vào Hồ Chí Minh để gì ạ à, thứ nhất là à, cách đây năm 2017 10 16 17 Dũng có rất nhiều các chương trình Hồ Chí Minh tuy nhiên thì do một thời gian thì dịch bệnh nên Dũng dừng ở Hồ Chí Minh nên đây là lý do duy nhất Dũng mong muốn rằng là sẽ quay trở lại Hồ Chí Minh quay trở lại Hồ Chí Minh lần nữa để gì ạ à? cùng ờ, cộng đồng Hồ Chí Minh trong thời gian tới chúng sẽ có rất nhiều các chương trình ở Hồ Chí Minh mong rằng là đây là một cái chương trình mà chúng ta sẽ có thể giao lưu với nhau hiểu rõ được cái chiến lược đầu tư hiểu rõ về tư duy đúng trong đầu tư khi bạn nắm rõ được tư duy đúng cũng sẽ gì ạ à? giới thiệu cho các bạn cách là làm sao chúng ta có thể quản trị cảm xúc tại vì quản quản trị cảm xúc là là phần quan trọng nhất trong đầu tư nếu các bạn quản trị cảm xúc được đặc biệt là trong cái bối cảnh mà khi thị trường lao dốc rất là mạnh và nếu chúng ta biết cách quản trị cảm xúc biết cách có cái tư duy đúng để chúng ta gì ạ à, tháo gỡ được cái vướng mắc trong đầu tư chúng ta tuy nhiên thì sau khi các bạn có tư duy đúng có là quản trị cảm xúc thì chúng ta cũng phải có chiến lược đúng chiến lược là một trong những phần quan trọng trong đầu tư nếu bạn không hiểu rõ về chiến lược đầu tư thì các bạn đầu tư giống như là đầu tư 5 năm 10 năm mà không có kết quả quan trọng là các bạn cần phải sở hữu là đầu tiên chúng ta nói về kinh tế vĩ mô kinh tế vĩ mô nó tác động như thế nào đến ngành khi mà tác động ngành thì các bạn cần phải nắm rõ được những cái cổ phiếu nào là siêu cổ phiếu tuy nhiên bạn nắm rõ được ngành nắm rõ kinh tế vĩ mô nắm rõ được siêu cổ phiếu các bạn sẽ sai ở phần lựa chọn thì bên trong chương trình này một cái phần không thể thiếu được đó là quy luật cung cầu bao nhiêu bạn muốn hiểu rõ được quy luật cung cầu hiểu rõ được là quy luật cung cầu nó vận động ra sao các tổ chức các dòng tiền lớn các định chế lớn họ đã gì ạ à? họ thâu tóm họ chi phối họ chúng ta gọi là thao túng cổ phiếu như nào thì ở trong chương trình này Dũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để à, biết rằng là các à, tổ chức họ thâu tóm họ thao túng như nào và các bạn biết như thế để các bạn có thể tránh khỏi và các bạn sẽ có rất rất nhiều cái trải nghiệm đặc biệt những trò chơi và đây là chương trình hoàn toàn hai ngày các bạn có hai ngày và danh tất cả những bạn nào nhanh nhất ở trong chương trình này đó là 50 suất miễn phí và bạn giới thiệu nếu bạn nào đăng ký mà giới thiệu cho một bạn đấy một bạn đấy một bạn Dũng sẽ gì ạ à? tặng cho bạn cuốn sách đó là đây là biểu đây là cái phần này hiện tại thì cuốn sách này phát hành trên thị trường là 400 nghìn và không có hiện tại là không có bán hiện tại là không có bán và đây là cuốn sách mà mong rằng là nếu bạn nào mà có nhu cầu mong muốn là thay đổi đầu tư trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì đây là cơ hội thực sự là có thể mang lại cho bạn rất nhiều cái biến, biến đổi trong cuộc sống của bạn đặc biệt là tư duy đúng chiến lược đúng hành động đúng và những cái trải nghiệm thực tế trên thị trường quản trị cảm xúc ok xin cảm ơn các bạn à, các bạn có thể chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết đúng không ạ tại vì dũng mong rằng là sẽ được hiện gặp gặp lại các bạn trong cái buổi à, mùng 6 mùng 7 ở Hồ Chí Minh ok thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại về thị trường hôm nay hiện tại là thị trường đã kết thúc rồi thế nên chúng ta sẽ có rất nhiều các cổ phiếu chẳng hạn bây giờ một số hôm trước các bạn có nói về cổ phiếu Vinamilk à, Vinamilk thì thời điểm này Dũng cái biểu đồ này không biết nó có độ chính xác không Dũng lấy một cái biểu đồ khác đấy ạ để các bạn có thể nhìn vào như trong file đi nếu chúng ta nhìn trên cái biểu đồ file tại vì bữa nãy update thì nó chưa chưa được ạ ok thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy một cái cổ phiếu nào đó thì chúng ta thường là chúng ta mong muốn là chúng ta mua ngay tuy nhiên thì để chúng ta mua ngay được thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải à, hiểu rõ dòng tiền có tham gia vào hay không dòng tiền có tham gia vào hay không chẳng hạn đây chúng ta nói về dòng tiền đây chúng ta nhìn với dòng tiền thì rõ ràng là đây chúng ta nhìn này dòng tiền có sự tham gia vào nhưng dòng tiền tham gia vào nhưng ở phía trên này này nó cũng có một dòng tiền lớn bị kẹt ở đây để làm rõ cái dòng tiền lớn có bị kẹt ở đây có thường nó lên đến đây nó lại không thành công nên chính chính vì vậy thì chúng ta cần phải có một khoảng thời gian khác để gì ạ có khoảng thời gian khác để hấp thụ một cái khoảng thời gian trong quá khứ trong tương lai để hấp thụ toàn bộ dòng tiền phía trên này nên việc nó hồi một hai phiên này nó làm cho chúng ta gì ạ rất là mong muốn tham gia thị trường nhưng rõ ràng là khi chúng ta mong muốn tham gia thị trường và mua sai cổ phiếu cái quan trọng là mua sai cổ phiếu là chúng ta có thể bị gì ạ à? bị ăn trưởng ngay của thị trường chúng ta có thể quay trở lại về góc độ nào đó chúng ta gọi là phái sinh thì phái sinh chúng ta nhìn thấy là rõ ràng trong quá trình đi xuống này chúng ta thấy là những cái dòng tiền chúng ta thấy là bán ra rất nhiều quá trình hồi phục này chúng ta cũng thấy là dòng tiền bán ra rất nhiều tuy nhiên thì chúng ta thấy là quá trình vượt đỉnh như này một dòng tiền có thể nhỏ như này để vượt qua những cái đỉnh này có lẽ là chúng ta thấy rằng là để vượt qua những cái đỉnh này trên cái cái biểu đồ tương lai của phái sinh thì thời điểm này theo cái quan điểm cá nhân của DVD của Dũng á thì rõ ràng là phía trên này là một vùng cản rất là lớn tất cả dù nó có thể vượt qua đỉnh này nhưng cái cái, cái biến động lớn ở trên cái biểu đồ này hiện tại nó vẫn cho chúng ta thấy rằng là rõ ràng nó cần phải có một khoảng thời gian tái tích lũy nữa nếu quá trình tái tích lũy này diễn ra thành công thì chúng ta mới biết là cái cổ phiếu nào bắt đầu đi lên ok ở hiện tại thì à, sách này nó đang à, à, đang khan hiếm nên chưa chưa đủ số lượng phát hành sau khi mà Dũng có lượng đủ phát hành thì Dũng sẽ công bố sau tại vì nó ít nhất là phải mất khoảng một tháng đến hai tháng nên bạn nào mà đăng ký sớm thì có mặt trong chương trình tại vì Dũng mong muốn là các bạn có là những cái trải nghiệm đầu tiên trong cái buổi ờ, đào tạo này có lẽ Dũng sẽ dành đôi chút thời gian để phân tích cái cuốn sách này hiểu rõ tại sao từ mấy người mà đầu tư mất 14 tỷ năm 2010 sau đó bằng số tiền đi vay lãi ngày và hiện tại Dũng đang có mặt ở đây tức là cái quá trình mà trải qua quá trình mất mát mất hết toàn bộ số tiền mất niềm tin mất tất cả mọi thứ bằng cái việc nghiên cứu thị trường bằng nghiên cứu cổ phiếu bằng quá trình học hỏi từ những thành công của mình đã gì ạ đã thay đổi cuộc đời của mình và nên chúng ta thấy rằng là trong đầu tư chứng khoán những cái trải nghiệm trải nghiệm của mình nó rất quan trọng khi mỗi một lần chúng ta đầu tư không thành công chúng ta có những trải nghiệm nhưng phần lớn chúng ta coi những trải nghiệm đó là thất bại và dẫn đến chúng ta sẽ gì ạ không thể đi xa được mong rằng là sau cái chương trình mà Dũng diễn ra mùng 6 tháng 7 mùng 6 mùng 7 tháng tháng 8 thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể thay đổi toàn bộ cái tư duy trong đầu tư chứng khoán à, đầu tư chứng khoán chúng ta có bốn cái tư duy chính mà các bạn có thể lấy được tư duy đầu tiên các bạn có thể nhìn ngay được đó là tư duy về gì ạ về cơ bản tất cả cổ phiếu để thành công được nó đều có những cái yếu tố về cơ bản yếu tố về những cái yếu tố bên trong đó là những cái kinh tế vĩ mô về ngành về nhóm các ngành về nhóm và yếu tố này nó chỉ chiếm 25% thành công đấy ạ nên nhiều bạn nghiên cứu về cơ bản rất là sâu nhưng cuối cùng thì cái tỷ lệ 75 75% vẫn bị thua lỗ yếu tố thứ hai là yếu tố về kỹ thuật có rất nhiều chuyên gia giỏi về kỹ thuật nhưng vẫn bị thua lỗ nên khi mà chúng ta hiểu về phân tích kỹ thuật thì chúng ta chỉ đúng được 25% thôi nên nếu chúng ta kết hợp cơ bản kỹ thuật thì chúng ta chỉ đúng được 50% thôi còn yếu tố thứ ba nữa là chúng ta thấy là cái tác động cổ phiếu lên ngành nên nên thị trường trong thời điểm tại và cái này nó là phần phần quan trọng và đây là cái bí quyết mà Dũng đã thành công đã đi ngược thị trường tất cả thị trường năm 2011 12 13 rất nhiều cổ phiếu mà thực sự là nếu chúng ta nhìn thấy cả thị trường nó nó đi xuống và trong khi đó nó chỉ có một rất ít cổ phiếu nó thành công thôi ạ rất ít thôi ạ nhưng chính vì việc mà mình hiểu cái quy luật thứ ba này đó là những cổ phiếu nào có thể đi ngược thị trường cổ phiếu nào có thể tốt nhất thị trường và mình đi ngược lại cái xu hướng và phần lớn các chuyên gia trên thị trường họ rất ít các chuyên gia có được điều này và cái cuối cùng đó là trải nghiệm trải nghiệm nếu các bạn thấy rằng các bạn đầu tư trong khoảng à, một hai năm thì các bạn thấy là cái trải nghiệm các bạn sẽ như nào nhưng nếu các bạn đã được học được Dũng chia sẻ trải nghiệm đầu tư của mình trong hơn 13 năm gần 14 năm thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ học rất là nhanh những cái trải nghiệm trong đầu tư và đó là cách các bạn đi nhanh nhất trên thị trường nên đầu tư thành công là các bạn phải đứng trên vai người khổng lồ đứng trên này các bạn có thể đi tìm những người bạn mình giỏi nhất để các bạn đầu tư các bạn phải mua những cuốn sách mà phù hợp với tính cách con người của bạn các bạn có thể chơi những người bạn thành công và đặc biệt là các bạn có thể tham gia những chương trình hội thảo giống như Dũng chia sẻ khi các bạn tham gia chương trình hội thảo các bạn có thể về các bạn có thể đọc sách các bạn có thể nghiên cứu còn thậm chí là các bạn có thể tham gia những khóa học sau này nên về cơ bản thì cái việc mà chúng ta hiểu rõ được cái tư duy đúng mới là quan trọng à, một số bạn có hỏi một vài cổ phiếu ở đây thế thì khi các bạn hỏi cổ phiếu thì uh, nó có một cái điều chẳng hạn một cái cổ phiếu VND cái đầu tiên chúng ta nhìn thấy là VND đúng không ạ các bạn nhìn thấy là cổ phiếu VND cái cổ phiếu này thì chúng ta hiểu đơn giản trước đây cổ phiếu này đã được năm 2000 Uh, ờ, chúng ta thấy là cổ phiếu này đã phát hành vốn ra mà nó tạo ra đỉnh thứ nhất và đỉnh thứ hai đây chúng ta nhìn đỉnh thứ nhất đỉnh thứ hai và sau khi đỉnh thứ nhất đỉnh thứ hai thì nó có một đợt giảm rất mạnh và quá trình hồi phục nó đã diễn ra đây quá trình hồi phục diễn ra thường sau khi hồi phục diễn ra thì nó sẽ tiếp tục có một đợt hồi phục tiếp theo vậy khi hồi phục tiếp theo ở đây thực tế những cái điểm mua chúng ta gọi là những điểm mua ở đây chúng ta gọi là nếu trong trường hợp mà các bạn nào có mua thì chúng ta thấy là những điểm mua này điểm mua rất ngắn khoảng 19 lên 21 thì chúng ta không biết được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận tuy nhiên thì sau khi cổ phiếu này thường nó hồi phục nó có hai trạng thái hồi phục về cái vùng là 22 trên dưới 22 đấy là quá trình hồi phục trên dưới 22 và một số hồi phục khoảng 50 phần trăm tức là từ khoảng độ 10 16 lên đến 50 phần trăm thay 24 thì chúng ta có thể chia ra khoảng độ nên thường thì nó sẽ thấy là có hai đợt hồi phục hồi phục từ đáy này lên 50 phần trăm và một số hồi phục nó lên đến ở vùng phía trên này nếu chúng ta gọi là đầu tư ở trên cái vùng này nữa thì rõ ràng là chúng ta nó sẽ không có độ an toàn cao và chúng ta nên giảm bớt tỷ trọng và chúng ta có thể thấy rằng là nó đến cái vùng ở 22 này rất gần rồi còn trong trường hợp nó hồi phục 50 phần trăm thì cái vùng ở giữa này nó cũng rất gần rồi nên là chúng ta gọi là VND là cổ phiếu mà à đâu VN Index là cổ phiếu nó sẽ không còn cơ một số thì có thể chúng ta gọi là chúng ta mua ở đây và chúng ta muốn bán ở đây thực tế những cái cổ phiếu mà chúng ta mua ở vùng này bán vùng này trên một cái xu hướng hồi phục như này về cơ bản chúng ta đầu tư lớn hoặc là chúng ta không có kiến thức thì chúng ta có thể trả giá rất đắt còn trường hợp những anh chị em nào ở mà trading chuyên nghiệp thì cái việc này các bạn sẽ thấy là họ sẽ có những chiến lược rất rõ ràng kế hoạch rất rõ ràng trong đầu tư hay cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu DG cũng tương tự như vậy các nhà đầu tư tổ chức họ đã bán ở nhịp này nếu các bạn có thể vì trong cái file an thì nó sẽ có một cái cái cái, cái dòng tiền tổ chức họ bán ở đây họ tiếp tục bán ở đây họ tiếp tục bán ở đây và những cái quá trình này là họ có thể thu gom lại một phần đây chúng ta nhìn đấy ạ thu gom lại một phần họ thu gom lại một phần ở đây khi họ thu gom một phần ở đây thì chúng ta thấy là quá trình đi lên và những cái quá trình tăng khối lượng quá trình đi lên là những cái quá trình mang chất là tạm thời thôi bởi vì cái thường thì nó sẽ trong VSA nó có một cái công thức đó là gì ạ sau khi mà chúng ta nhìn trên cái biểu đồ á, thì thường nó sẽ có quá trình hồi phục đến cái vùng hỗ trợ này bao nhiêu bạn biết điều này có thể comment số 3 từ sau khi nó giảm rất mạnh chúng ta gọi là SO W6 trên cái biểu đồ tuần thì thường là nó sẽ có quá trình hồi phục thường là sẽ có hồi phục trên cái gì ạ cái vùng hỗ trợ mạnh đây là cách thức mà chúng ta thấy là thị trường vẫn đang thực hành trong cái xu hướng này à, một bạn có hỏi cổ phiếu Vinamilk đúng không ạ Vinamilk thì Vinamilk cái quá trình chúng ta trên biểu đồ tuần chúng ta thấy là tích lũy đâu chưa được đạt yêu cầu hoặc là trên biểu đồ ngày thì chúng ta thấy nó vẫn còn biến động hơi lớn nên nếu để đảm bảo mua độ an toàn thì cái việc biến động lớn ở đây chúng ta vẫn thấy nó chưa đạt yêu cầu thì cái điều này chúng ta sẽ được phân tích trong à, trong thời gian tới chúng sẽ làm tiếp tục những video tiếp theo trong thời gian tới để cho các bạn hiểu rõ đặc biệt là những bạn nào mà chưa biết về Dũng thì các bạn có thể lần đầu tiên các bạn sẽ hiểu rõ rằng tại sao à, với hệ thống phương pháp đầu tư với là thực chiến hoặc là đầu tư tăng trưởng kết hợp với đầu tư giá trị là những cái nền tảng giúp chúng ta có thể đầu tư thành công hơn và đặc biệt là trong những lúc mà thị trường nó đang có những cái gì ạ xu hướng chưa rõ ràng thì mong rằng sẽ gặp lại chúng ta vào buổi tối hôm nay tối hôm nay Dũng sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng ta những cái chủ đề khác nhau nữa thì mong rằng chúng ta sẽ vào zoom của DVD vào lúc 8 giờ 8 giờ Dũng sẽ có mặt để chúng ta đồng hành với anh chị em một lần nữa xin, xin cảm ơn anh chị em và chúc anh chị em có một bữa trưa ngon miệng và xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta vào 8 giờ 8 giờ tối nay xin cảm ơn và nhớ đăng ký cái phần bên dưới bởi vì đây là cái chương trình à, Dũng có mặt ở Hồ Chí Minh là mong nhằm tri ân tất cả anh chị em đặc biệt là anh chị em ở Hồ Chí Minh trong suốt thời gian dịch bệnh vừa qua Dũng không có thời gian vào đây nên à, đây là chương trình có lẽ chương trình duy nhất có trong đợt này nên nếu chúng ta à, các bạn đang có kế hoạch đầu tư hoặc đang đầu tư thì sắp xếp thời gian hai ngày thứ bảy chủ nhật để chúng ta có mặt tại buổi uh, khóa học bí mật đầu tư chứng khoán xin cảm ơn rất nhiều